đây là con đường Nguyễn Trãi quận 5 các bạn con đường uh, một chiều và ờ, chúng ta sẽ ghé lại uh, mâm cua dì ba ở cái hẻm uh, 565 Nguyễn Trãi đây dì ba chồng tới rồi các bạn chúng ta vừa quẹt vào con hẻm đó là sẽ thấy uh, mâm cua dì ba bán bên tay uh, phải đây là những thực khách đang chờ dì ba đến và mua những con cua ngon chất lượng về ăn nha các bạn có những thực khách thì chờ đến à, nửa tiếng để chọn những con cua ngon này thì số lượng khách đến chờ càng đông các bạn còn uh, nửa tiếng nữa thôi là chị ba sẽ ra hỏi chú à, lại đây uh, chờ mâm cua hả chú chờ mâm cua này chú nói là chú chờ bao lâu để được ăn ba ngày rồi ba ngày rồi tại sao Tới chú biết ba lần rồi mà ba lần trước có mua được không chú chưa mua được tại vì sao chú có khi tới trẻ có khi tới sớm dạ là chợ thấy cô bữa nay dứt khoát là phải chờ là nãy giờ chú chờ bao lâu rồi hơn nửa tiếng à, à hơn nửa tiếng hơn nửa tiếng chú nãy không biết mấy giờ tới dạ 12 rưỡi chú bây giờ 12 giờ rưỡi rồi quá rồi. bây giờ 12 giờ mười mấy à chú rồi chú ở đâu xuống đây vậy chú tôi ở quận 1 11, quận 11 Quận 11 Dạ, rồi chú xuống đây ờ, để ăn cho bằng được món cua của dì ba Đúng, đúng dạ. Cái giá của cua dì ba như thế nào chú? Cũng chưa biết cái giá nó bao trời Dạ, chú cũng chưa tìm hiểu giá hả? Cứ thấy ngon là mua chứ ăn trước đã dạ. Chú, ờ, tại sao chú biết ờ, mâm cua của dì ba hả chú? lên mạng chúng coi dạ, Chú thấy giá của dì ba như thế nào, theo chú được biết? Thì giá nó, giá nó như nó, nó thì nó được hay là nó không có dây dạ. à, có, nước có dây thì lúc bà nó bán ba trăm mấy rồi mà nó chưa có làm cái này nó làm sẵn rồi bán 600 giá cũng hợp lý chút dạ. nhưng mà chú thấy giá của dì ba như vậy là Đấy, cũng được á ổn định á dạ. à. là chú lần nào ăn à, cua của dì ba chưa chú chưa chưa chưa chưa chưa, chưa lần nào rồi chú đến đây à, bao lâu để được chờ thưởng thức cua dì ba mới lên được 15 phút rồi à, rồi bây giờ chú mua ăn cho bằng được à bây giờ thì chú định mua bao nhiêu ký mang về chưa thử chưa biết thử lại coi coi, coi như thế nào dạ. coi coi nó còn được bao nhiêu chưa biết được nữa ba được xe ôm chở tới rồi các bạn đó gì ba đây người nhớ cái bịch qua không nói đâu ba tới ờ, nhưng mà rất người ờ, quay và chờ đợi thưởng thức của dì ba tay dì ba đang cầm một cái mâm cua nha các bạn và đây là những thực khách uh, chờ mua mâm cua của dì ba bây giờ dì ba tới rồi đấy sớm lại mua mua cho bằng được những là cua dì ba hết cô rồi cua rồi gặp không vậy Ôi, bao xanh này được bao Không mua được nguyên một tập luôn Sao Mọi người bán đâu cân đi Đâu cân chơi cái này nhiêu Cái này nhiêu đây nhiều người dành nhau để mua cua của người đặt ra là con nào là hết con đó luôn mọi người. Rồi con như này nè. Con Nè nè bảy bỏ lại bảy. Rồi ai cân gửi tiền cho bảy nha. Tám trăm triệu bốn. Cái mép này đi. Nào. Tám trăm triệu bốn á. Con sẽ bốn nè. Đây. Ba đưa con hai trăm nói nè, đây hai trăm. Nè đi. Đưa hai trăm nói. Đi đi đi. Ờ để các bạn có thể nhìn thấy là cô đã chia sẻ bán rất là nhanh còn à, chưa tới hai phút đã bán con à, cua hết rồi mọi người ơi rồi hết luôn rồi của con mua đều mua ờ, nhỏ hơi nhỏ thì bán hết rồi 447 ngàn thôi là 447 ngàn thôi là 100 ngàn Ở đây Các bạn có thể thấy là trước đây 5 phút Đúng trước đây 5 phút rồi Hôm cô khoảng tầm hơn 3 phút 3 phút này là còn cái này của ai? Anh nằm cái nằm Gà tròn một tháng rưỡi Bán là số cua này mà chưa nói thì vẫn chưa có nhiều người biết đến Nên là hiện tại thì sau khi mà nhiều biết đến thì cua Mọi người thấy thế nào? Cái này thì ai? trong chưa đầy 5 phút rồi clip clip bây giờ thì chúng chưa đầy 5 phút các bạn là hiện tại thì bên tôi đã hết sạch khoảng 30 kg cua bao nhiêu 672 ngàn căng chưa căng chưa của ai nè của con á của con không à dạ, con ba con đó đó ba con lịch có trăm ba mươi chín ngàn sáu trăm bảy thôi bà lấy được thị dạ, này được bảy lên sáu ba chín hai, lấy được lấy muốn đi cơ hay nhiều người à, lấy mua mâm cua đây mọi người mâm cua gì ba rất là ngon còn à, 2 phút vừa dòng ra là đã bán hết à, anh cầm được hai con cua là may mắn luôn á có người tới mà về không kìa đúng rồi anh ờ, cố gắng xem tám chục như đây là như tiền ống Không ờ, có cái giấy đây đây ông tám trăm lẻ bốn ngàn ờ, anh mua lần đầu hay lần thứ hai vậy qua đi mà qua đi mà không có đây cái anh này hôm qua đi mà hết rồi nè chờ bao lâu để mua được cái phần cua như vậy anh? Nửa tiếng. Ờ, nửa tiếng đâu cái phần cua của anh đâu ta coi. cho mấy cái bịch cho vô chưa kịp lừa vậy là hết rồi chị ờ à, vô chưa kịp lừa à, là phải lấy lấy lại năm nhưng mà em mới đại đó nhưng mà chứ là chứ khi bán là bà cũng lừa luôn cầm một giây là hết cầm một giây là hết năm trăm chín mươi bốn ngàn rồi cho lấy tiền rồi đủ hết nha có rất là nhiều người à, xung quanh à, phụ cho ba bán ba bình thế rồi nếu mà chúng ta sáu trăm ba mươi chín ngàn rồi sáu trăm ngàn luôn rồi thôi thôi đây rồi mấy à, đứa này nó phụ nó phụ dùm má dạ. cảm cảm giác của gì ba như thế nào hiện tại chị ba cười rất là tươi luôn em này hỏi gì ba sống ở đâu hiện tại gì ba sống ở dấu à ở đây của ta à con dấu con dạ. dấu ít à con áo dạ, dạ, này cô này ta đặt còn mấy con cua này ta đặt cua này ta này đặt rồi đặt kg luôn à. cô chờ bao lâu mà chợ nay ba ngày loại là hết không à mua 5 kg luôn à, cô ờ à. hết mất rồi hết rồi trước giờ có ăn cua gì bao cố ăn hoài cua gì ba ngon ở đây ở đây mà à, chính tiên gì ba nói là gửi có quý khách là mua cua nếu mà cua mà có ớt thì gửi đem lại lại ba trả lại gì ba vẫn lấy lại ờ. vẫn lấy cua lại hồi tiền lại có nghĩa là cua không ngon là vẫn trả ờ, có trả lại không không gì ba không ngon á thì cái ờ, cua của lại không biết là con cua nào chắc cũng là chắc nhưng mà nhiều khi nó không có nói được thì nếu như người khách hàng nào mà mua cua tới đây mua cua mà có ớt thì đem lại gỡ lại gì ba vẫn chẳng đó tặng đây hôm nay là hơi hết vốn luôn chị ba hôm nay là chị ba đem ra đây bao nhiêu ký gì ba ba chục ký kg ba chục ký mà còn lại 15 kg tại sao vậy bà chị cái dây nhiều lắm rồi á mần xong rồi là cân lợi cũng như mình cân lợi cái số phí má má chịu đến tiền má ơi tên chị không mày để gì ba nói chuyện thêm xíu nữa chia sẻ cho mọi người biết tăng giá không hả mấy nay đông khách gì ba không có đăng cũng vậy à có bữa nay là tại vì bữa nay à, ha mua thêm đó mà mua thêm hàng cao cấp á là lên à, cũng như cua gà sâu lên năm năm à, năm trăm năm chục chứ đó vậy đó dạ. chứ bữa hỏi hôm về nó có lên đâu à, bán đắt quá rồi có tính bán thêm nhiều cua không gì ba thêm ở đâu có là mình không có nhận được hàng để mình bán hả có đã nhận mình nó nó dì ba phải trả ơn anh này nè chị ba dì phải trả ơn anh này hấp hai rồi bữa ờ, hai hấp hai rồi ờ. bây giờ thôi dì ba chị ba bán cua luôn đi đừng đừng biết có ai nói người ta vậy đi đặt lấy ra bán đi không tại người đã dặn rồi người thờ lắm được rồi biết người ta là ai hôm qua các bạn cho mình lợi nó làm chờ tới 10 ngày, 5 ngày rồi. Ok. Hai ba người phụ luôn gì bà. Ngày mai mấy em kết bạn Facebook với bà hết luôn đi nha. Mai kết bạn Facebook của em ơi. Tối nay tạo cho bảo tiếng lâu rồi, mấy bữa nay là nãy tiếng mười mấy ngày nay rồi đó. Thì giờ, giờ ra bán được ờ, mừng với lại nhờ, cũng nhờ tụi bay ờ, mà ấy cái tao hồi đó đâu có được vậy đâu. Dạ. Cũng mong cho dì ba bán được và có cuộc sống được uh, tại mấy em á mà anh đó của cô nhậu đó dạ. hồi xưa là á cái là cô đang mong là ba bán được nhiều hơn gấp mấy lần và có được nhà cửa ở ờ, đàng hoàng có nhà nhà đàng hoàng có dạ. có một mình ở dạ. thì có tính là mở rộng cái cái măng cua này là đủ ăn rồi à, măng cua này thương hiệu của mình nên mình ờ, đủ ăn rồi mình làm có ai phụ đâu mà đi lấy ở dừa là ở đâu ạ dừa là dừa ờ, cua ở ờ, cái gì cái gì nè chỗ hòa bình ờ, mà mua cái chỗ đó là mấy chục năm rồi đó giờ không có cua những chứ không có đi mua đâu nữa hồi xưa là cờ, cờ bán bánh canh cua bánh canh cua à, à. rồi sau này là bán cua là bán cua là ba mấy năm là mình bán là khách hàng khách hàng quen á lâu năm người ta biết mà thì ta ăn còn mấy người không biết á là cũng như tụi bây giờ lên lên mạng rồi người ta mới biết từ ở đâu ở phương xa người ta mới biết mình bán ở đây phải không có hồi đó thì giờ thì nó đúng ra bán cua ngon mà có cái nhiều khi á nó sơ sót sơ sót là cua cũng như là nó có nước vậy thôi mà khi có nước là mình phải bù lại cho người ta trả lợi cho cho người ta cái cua, cua ngon cũng như có nhiều người ta lợi ta quay lại ta mắng vốn chắc chắn là gì ba sẽ đền bù lại cho họ được bù là đó có lần bù cái ông này nè ông ăn à, hồi lúc trước á ông mua cua à, gì ba biết con cua à, bốn năm con bốn năm con cái à ba ông về ông ăn ông ăn hết rồi cũng cái vỏ không ông cho kỳ ra cũng cái vỏ không cái ông đem lại ông trả ông nói là cua không ngon cái này kia nọ mà trong khi đó thì dì ba đang bán cho người ta dì ba đâu biết đâu thì người ta nói vậy mình tin vậy thôi không ngờ ông đi về đi rồi trả là ông tiền ông mua 600 phải không trả là ông 600 đi tới mua cua gì trả ông là 600 cái một lát á cái chỗ khách ta đi rồi tôi mua lại, là ba con cua ông ăn ông ăn cùng cùng cãi cái vỏ ăn luôn á, cãi cái vỏ có gạch đó dạ. rồi dạ con còn thịt ờ, đó ông nhai hết trơn rồi ông đem lại ông trả dạ. ông trả thì gì ba nghĩ là có thể là ăn không ngon sao tao mới trả mình mình trong lòng của mình cũng tính vậy nhưng mà sau đó dì ba có không ngờ quá dòm lại là thấy cua mặt hả mà sau đó dì ba có ấm ức không tức lắm chứ dạ. tức, tức, tức quá trời mình mình nói sao giờ tao đi rồi mình nói sao dạ. cua chết là không có bán đâu mình bán quen rồi biết lâu năm giờ sau mình bán được cua chết mà không đi nó đi khóc hoài à ừ. cua chết bán nó mất mối mình sao đây nó đúng ra thì mấy con cháu ở đây nó thu gì ba lắm đứa nào cũng vậy hết á có khi gì ba gỡ ghế nó cũng lợi nó lấy ghế trời bà ngồi dạ. tại thế về mình già cả phải không rồi dì ba về nghỉ ngơi cho khỏe dì ba rồi cảm ơn nha dạ, dạ dạ tụi bay là thần linh của tao đó tụi con đây có một thanh niên vậy ở này để mua cua nhưng mà đã chậm trễ vài phút là hết rồi các bạn bán cua á đầu tiên thì ra bán cua mà cua nhỏ cua à, cốn này cua, cua ờ, nhỏ này cái sau này mới bán cua lớn mà bán uh, cũng rất cua nhỏ nhỏ ba làm hai băng là gì ba con mầm con mầm lúc đó chị ba bán được không chị ba mầm bán đâu đủ lúc đó chị ba bán được không lúc đó bán cua ờ, nhỏ lúc đó ai chở gì ba đi bán gì ba hả? Không, em rồi. Cái anh chạy xe Tila đỏ hả chị? Đây là những người uh, mua mâm cua gì ba nhưng mà đến sau đã hết rồi nha mọi người. Cho nên là ai mà muốn mua mâm cua gì ba thì đến uh, sớm chờ. Cua này là sao đó dì ba? Dạ. cua này là sao bây giờ không có đem ra bán người ta đi. người ta dặn 5 kg hả? Ừ. Mà không mua không lấy hả chị? Bảy hả? Người ta chưa có ra em không biết có ra không. Cọc trước chưa? Không ơi, ờ, ta không lấy cọc. Tại mình biết có mua không mà lấy tiền chứ. gì ba? Có thịt. Sao để nhận biết được cô thịt gì ba? Chị con ờ, thịt ra. Đâu vậy? Nó có gì để phân biệt? À, cái à, yếm này nhọn nhọn á. Theo uh, kinh của dì ba thì có yếm nhọn là rạch. Rạch. Rạch đâu dì ba? Trời hết hai con cua nhưng mà nặng nè giá dạ là 8 lạng nha mọi người hai con 8 lạng hai con là 8 lạng hai con cua nặng 8 lạng hai con này có trị giá gần 400 ngàn rất là to và chất lượng nha mọi người này cua gạch rất là ngon luôn á mọi người đây là con cua à, thịt của chị bà bán rất là bự đây là càng cua cái càng cua là mình thấy rất là to 400 gram nó nặng nè à, 400 gram là nhiêu tiền Cô, cô tới đây lâu chưa? Mua mấy lần rồi cô mua mấy lần được thấy cua hai trăm tư cua ba ngon mà chắc bốn trăm mười nghìn còn nhiều này bốn trăm mười nghìn giá như vậy để thịt á sáu trăm kia còn có mấy con à có như vậy cô thấy đường còn hai gặp hai thập bao nhiêu cân biết bao nhiêu trăm gram một bịch là một bịch đó là bốn con là hai gạch hai thịt rồi rồi con còn cái đi. Rồi bỏ cho ba, bỏ bỏ bỏ chăn muối đi ba, bỏ chăn muối vô. Của con cái này ký nhiêu con? 10 ha. Cô ơi. Bao nhiêu? Anh mua mấy ký mang về hả? Thôi con 100. Sáu con à. Anh lên chỗ mua gặt hay là mua à. ba gặt ba Cái này bán ký nhiêu con? 600. 600 một ký anh. Mấy con à, ba gặt ba thịt. Đây cho bịch con, thì ba lựa đây con bỏ vô nè lớn mình lớn hơn đây ăn sáu con xuống hai thịt hai gạch chị ơi hôm gì đây cái này gì hai thịt con không ba gạch ba thịt trời đất ơi để tân đàn ký sáu trăm á chị một ký sáu trăm này ờ. là thịt hay gạch gạch gạch nó phù ra đó còn à. thịt là ký nhiều con đực nè một hai con dễ là của thịt đó 6 con lận Không, tại vì em bỏ đi nhanh em vậy Ờ đúng 6 con hả? 6 con nữa Cái này về cái này thịt phải không? Rồi nè Còn ăn cặp thịt Cái này gạch thịt Còn ăn cặp thịt Thịt Đâu mà cặp 4 thịt đây là những con cua người ta đặt sẵn nhưng mà không có tới nên dì ba sẽ dọn ra là bán cho khách 8 con tám con tám con 8 con là mấy con 8 con luôn họ ờ, đi đây lần thứ ba là mới mua được á à, không biết sao giờ đi ba lần đi dễ ờ, quá người ta đặt năm tấn á người ta chưa lấy năm cái con nè một ký luôn một ký ký cần đợi cái này đủ 8 con của con chưa nhiều nha rồi rồi rồi rồi tám con đó nhiêu rồi rồi cái sáu trăm luôn sáu con à sáu trăm hết đi rồi cái này sáu trăm năm mươi bảy ngàn rồi con này của ai cái này nhiêu là mà dạ, nhiêu sáu trăm năm mươi bảy của á sáu trăm năm mươi bảy này nãy mấy con à anh ơi cần một ký không không cần ký không tiếp cái đủ chưa à hai con nữa không hai con nữa 657 Vì ba thói cho anh 45 ngàn đây Thói anh 45 ngàn Đâu rồi tạm công tắm hai bây giờ Vậy lấy luôn này đâu này Tao lấy mẹ hết luôn đi Đây Có tiền đi có tiền Anh vừa mới nói là lấy hết luôn đi Vậy ba thói cho anh mươi 55 ngàn đi Thói anh 55 ngàn còn là hai ba con cua chỉ có một khách hàng mua nhiều sẽ lấy hết luôn vậy này như vậy bốn mươi lăm bốn mươi tám ngàn đi không không không vậy được rồi chị bao nhiêu mà bao nhiêu ký mà hai triệu vậy à, ba cái rưỡi hơn chút ba cái rưỡi hơn chút là gồm cua là hai đỏ là, cái là, thịt của em hai đỏ Chị ba ơi, 2 triệu 118 ngàn, anh nói có bớt 18 ngàn không kìa chị? Nó có bớt anh 18 ngàn đúng không? Rồi bớt đi Rồi, 2 triệu 100 Rồi quá rồi Nè bớt ờ, có lại 100 ngàn không? cho con Ra rất là Ăn mấy lần rồi Mấy lần rồi thì Mấy đi mấy ngày dạ? Đi 3 ngày hết lần thứ 3 rồi đó Đi 3 ngày mới đi bữa Rồi, con là còn người ta đặt cái Mai là người đặt á Ờ đưa số điện thoại đi, mốt con gọi cho gì con là anh này sẽ xin số điện thoại dì ba rồi có gì à, mai mốt anh muốn ăn thì anh sẽ đi đặt dì ba trước để có những cái cua ngon chứ bây giờ anh đến trễ à, cua à, không còn nhiều đó ba sau à, một cái mâm cua tại con chị có bệnh mà bắt hàng đi mua cô tới đây ngày thứ mấy rồi cô hai à hai ngày nay mà không mua được cua cho người nhà đang bệnh rất là thèm cua của dì ba anh 12 giờ rưỡi bán nhưng anh phải đi trước là dạ, 11 dạ. giờ hai rưỡi bán là một giờ hết rồi 5 phút à. không 5, 5 phút là hết hết rồi đó bây giờ 5 phút là hết cua rồi bỏ cho ta đó